lựa chọn đây thì đầu tiên là bếp số 1 nó có giá là 1,6 triệu đây đây là một dòng bếp của Paloma model bếp là IC 330SB đây là bếp mặt tráng men chống xước và chống chày bếp số 2 giá 1,9 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC 330SB đây là bếp mặt tráng men luôn một phải ờ, giá 1,9 triệu bếp số 2 bếp này sẽ được lắp đặt công tắc rang chiên thoải mái không lo tắt lửa chỉ duy nhất và đặc biệt bên cửa hàng chúng tôi đang phân phối cái dòng ờ, công tắc đó thôi trên thị trường hiện tại vẫn chưa có cửa hàng nào có đâu với công tắc rang chiên đó giúp các bạn sẽ có thể rang chiên thoải mái mà không lo lửa bị tắt à, bếp số 4 giá 1,7 triệu hiệu bếp là Rinnai model là VH56BL bếp số 6 này có giá là 1,6 triệu hiệu bếp cũng là Rinnai model bếp là KGE31NSBL còn bếp số 7 này giá 2,9 triệu đây thì bếp là Paloma model là IC S37K bếp này sẽ được lắp đặt công tắc rang chiên thoải mái cho các bạn luôn để các bạn có thể ờ, chiên và rang thoải mái không lo tắt lửa tiếp theo là bếp số 9 giá 2,6 triệu hiệu bếp là Paloma model bếp là IC N86B đây bếp số 10 giá 4,7 triệu hiệu bếp là Paloma model bếp là ờ, IC 360WA bếp số 10 này nó sẽ có tích hợp full chức năng đây đây là chức năng ờ, nấu nước sôi nấu cơm và nấu cháo nè bên đây sẽ có ờ, chức năng rang xào chức năng chọn nhiệt độ chiên hẹn giờ cả ba bếp đây bếp số 12 giá 2,2 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC800B phía trên là bếp số 14 giá 2,4 triệu hiệu bếp là Paloma model là BA39B đây tiếp theo ở đây là bếp số 15 bếp này được thiết kế mặt bếp là kính cùng lực. kính cường lực đây chịu nhiệt sẽ rất là tốt bếp này có hiệu là Rinnai model là RTS61AWG10RN đây là một cái dòng bếp ờ, phụ kiện đi kèm của nó sẽ là full inox và bếp và bếp cũng có full chức năng đây đây hẹn giờ bếp nấu bên tay trái nè nấu cơm nấu cháo <clears throat> đây là có chức năng ờ, rang tàu nấu nước sôi và hâm nước là nguội nè chọn nhiệt độ chiên và chức năng ờ, nướng theo loại thực phẩm đây thì đặc biệt cái dòng bếp này á các bạn phải đặt nồi lên thì lửa nó mới cháy được đây tiếp theo là bếp số 16 giá 4 triệu hiệu bếp cũng là Rinnai model là S650 VGAS đây là một dòng bếp cũng là mặt kính cầu lực full inox và full chức năng đây bếp nó full chức năng nè đây là full chức năng uh, chức năng chiên nè tại hiện độ chiên nè nấu cơm nấu cháo nè đây là rang xào hẹn giờ nấu nước sôi cả hai bếp và nướng tự động đây bếp số 17 giá 4 triệu đây là một cái dòng bếp của Haman cũng là bếp được thiết kế mặt bếp được là bằng kính cường lực bếp này nó sẽ tích hợp full chức năng đây hẹn giờ có hai bếp chọn gì tổ chiên nè nấu nước sôi và hâm rang xào đây đây tích hợp full chức năng đây cũng là một cái dòng bếp mà phải đặt nồi lên thì bếp mới cháy được Tiếp theo là bếp số 18 giá 4,8 triệu thì bếp cũng là Rinnai, bếp là hiệu của hiệu Rinnai, model là RTE 66 vctsb Mặt bếp được thiết kế là mặt kính cường lực, chịu nhiệt rất là tốt và nhìn rất là sang trọng đây. Bếp này cũng sẽ thích hợp thích hợp là ở đây là full chức năng nè. Phụ kiện đi kèm của nó sẽ là full inox cho các bạn. Tiếp theo là bếp số 19. Giá bếp là 8 triệu. Đây là hiệu Tokyoga thì Tokyo ga này á, nó chỉ là cái nhà phân phối ga thôi nó không phải là cái nhà phân phối bếp ga đâu thì nó sẽ là những cái dòng bếp của những cái nhãn hàng như là Rinnai hoặc là Paloma hay là Haman đó xong rồi về đó nó sẽ in cái logo nó lên như thế này để mà bán lại để, để mà tặng cho khách hàng hoặc là bán lại thì đây là cái dòng bếp của thương hiệu Rinnai bếp của Rinnai đây thì bếp này cũng được thiết kế mặt bếp á, được làm bằng kính cường lực phụ kiện như kèm tất cả đều là full inox và bếp cũng full chức năng nè đây hẹn giờ nấu cơm nấu cháo nè đây full chức năng đây nấu nước sôi nướng tự động nè chiên nè thì đây cũng là một cái dòng bếp các bạn lưu ý là chúng ta phải đặt nồi lên thì nó mới cháy được tiếp theo là bếp số 20 giá 4,8 triệu đây là mặt kính cường lực đây đây mặt kính cường lực màu trắng nè nhìn rất đẹp và sang trọng bếp này nó có ờ, thương hiệu là Rinnai model là S660VGAS đây bếp mặt kính cường lực full inox và full chức năng đây bếp full chức năng nè thì ờ, hầu hết những dòng bếp của thị trường nội địa Nhật á, nó sẽ được điều thiết kế có cái bếp nướng đây để các bạn có thể sử dụng mà nướng thực phẩm nó rất là tiện lợi và dễ dàng sử dụng cũng, cũng như là vệ sinh tiếp theo là bếp số 21 có giá 3,5 triệu đây là một cái dòng uh, bếp từ đây đây là bếp từ đây hiệu Toshiba thì đối với những cái bạn mà chúng ta có nhu cầu á mà các bạn muốn nấu ăn nhanh á thì các bạn có thể tham khảo sử dụng những cái dòng bếp từ này nó ăn sẽ rất rất là nhanh nhưng mà nó sẽ phù hợp với những cái món nước thôi nhưng mà các bạn nấu nấu ờ, nấu lẩu nè nấu canh nè thì nó sẽ rất là nhanh còn nếu mà các bạn chế biến những món chiên rang xào thì nó vẫn được bình thường thôi nhưng mà nó sẽ không có ngon bằng ờ, những cái dòng bếp ga đâu đây bếp số 21 một cái dòng bếp từ giá 3,5 triệu tiếp theo là bếp số 22 giá 8 triệu đây là một cái dòng bếp của Haman đây là một cái dòng bếp gam nó sẽ có ba bếp nấu nè đây ba bếp nấu đây là hàng trưng bày là hàng chưa qua sử dụng luôn còn mới 100 phần trăm đây một dòng bếp ga âm của ờ, hiệu ha thương hiệu Haman thì khi mà các bạn mua bếp ở bên cửa hàng chúng tôi á, các bạn sẽ được tặng một gói quà tặng đó là sẽ bao gồm một cái bộ pin sạc để các bạn có thể ờ, dễ dàng sử dụng cũng như là có thể tiện lợi sử dụng hơn thì uh, tiếp theo bây giờ uh, tôi sẽ đến với là cái bếp chính của cái video lần này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 cái que cảm biến ở giữa này nó chỉ chịu được cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thôi thì bếp sẽ tự động khóa ga nên khi mà chúng ta mà chế biến những món rang hoặc là xào á thì nó sẽ vượt qua cái nhiệt độ mà nhà sản xuất họ thiết lập ở đây thì bếp nó sẽ khóa ga lại thì nó sẽ rất là bất tiện nhiều khi rất là bất tiện nên là nhà sản xuất á, họ cũng có thiết kế một số là dòng bếp á, sẽ có một cái, một cái tính năng là rang xào trên bếp thì khi mà các bạn ấn vào kích hoạt tính năng nó lên á thì cái que thì cái que cảm biến ở giữa này nó sẽ chỉ nhiệt độ từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ thì khi đó các bạn sẽ có thể kéo dài cái thời gian để các bạn chiên rang hoặc là xào thêm một lúc nữa nhưng mà bếp nó vẫn sẽ khóa ra lại nói chung á, nó chỉ có thể kéo dài được khoảng một lúc thôi nó cũng không có công dụng là máy đâu nên nó cũng sẽ rất bất tiện nên là để khắc phục cái vấn đề đấy á, thì độc đặc biệt á, và duy nhất là bên cửa hàng chúng tôi á, có thiết kế là lắp đặt một cái công tắc rang chiên giúp các bạn có thể rang chiên thoải mái mà không lo tắt lửa thì hiện tại trên thị trường chỉ có duy nhất cửa hàng chúng tôi là có lắp đặt thôi nếu mà các bạn à, muốn biết cửa hàng chúng tôi mà các bạn có nhu cầu muốn được lắp đặt công tắc rang chiên đó thì cũng có thể liên hệ với cửa hàng chúng tôi để được lắp đặt để chúng ta có thể sử dụng ờ, chiên rang thoải mái hơn <coughs> đây cả hai bếp đã giảm nhỏ ngọn lửa nè vì nó đã đạt nhiệt độ cao nè đổi bên trái của tôi đây là 201 và bên phải đây là 230 ờ, đây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 biết bên phải nó khóa ga nè sau tính năng nước cạn nồi đấy đây bên trái cũng đã khóa ra sau tính năng nước cạn nồi khi ta khóa ga nè công tắc vẫn mở bình thường thì ở bên cửa hàng chúng tôi á cũng có bán kèm những cặp pin nó đi theo bếp như thế này đây những cặp pin nó đi theo ờ, bếp đây thì ờ, với mỗi cặp pin này á, bên cửa hàng chúng tôi bán hỗ trợ khách hàng với giá là 50 ngàn thì một cặp như thế này á, các bạn sẽ có thể sử dụng được khoảng là 5 tháng thì nếu mà những các bạn nào mà có, có nhu cầu muốn sử dụng pin cặp như thế này á, thì cũng có thể liên hệ với cửa hàng chúng tôi để mà mua thì còn với con bếp này á, để khắc phục vấn đề về pin á, như tôi vừa nói á, khi mà các bạn mua con bếp này ở cửa hàng chúng tôi á, các bạn sẽ được tặng kèm ở đây là một cục nguồn 3V đây là cục nguồn 3V thì với cục nguồn 3V này các bạn á, chỉ việc ghim trực tiếp vào ổ điện đây đây ghim trực tiếp vào ổ điện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 thì đây sẽ là cái cặp pin dự phòng để các bạn có thể sử dụng trong những trường hợp nhà các bạn bị mất điện hoặc là cúp điện á thì các bạn sẽ không thể nào sử dụng cùng nguồn 3V được khi đó các bạn lấy cặp, cặp pin ra mà cho vào sử dụng thay thế khi mà sử dụng mâm vỉ này để nướng á các bạn nên đổ với cái lượng nước vào phía dưới mâm hứng này thì trong quá trình các bạn nướng á cái hơi nước bốc lên á thì nó sẽ giúp thực phẩm chúng ta được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi các bạn vệ sinh thì nó sẽ được dễ dàng hơn